có khu vực ban công, phòng giặt, sân phơi nha quý vị, đầy đủ hết nha. Với à, căn nhà là được à, gia chủ thiết kế trang trí với một cái à, tông màu sắc rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Với những các cây cây xanh ở khu vực bên ngoài mặt tiền này và đóng những các cái chân gỗ tạo thêm phần mặt tiền thêm phần đẹp và sang trọng nha quý vị. Thì ở căn nhà chúng ta đang được nằm trên khu vực vị trí ngay à, trục đường của đường à, Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên với lại ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu cũng như là Phan Huy Ích nha quý vị, gần với lại khu vực à, trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị và ngay sát bên với lại khu vực à, à, siêu thị à, Emart đang à, xây dựng nha quý vị ở trên à, đường Phan Huy Ích luôn. Với à, hai căn thì hôm nay em sẽ chọn à, và quay cho gia đình chúng ta với à, quý vị một căn lần nữa hậu 7 m nha và cái căn à, nằm à, ngang 4 và sau 10 thì em chỉ view sơ qua cái khu vực bên dưới thôi Đấy và đây thì à, cái à, căn là ngang 4 và sâu 10 mét này đây với thiết kế rất đẹp nha quý vị được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha thì hai căn ở đây quý vị chúng ta xem cũng như là xem cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu những cái căn nhà nào thì mình mua cho mình những cái căn nhà đó nha quý vị căn này thì ngang là 4 và sâu 10 còn cái căn ở bên ngoài thì ngang 3 và dài 10 nửa hậu 7 mét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 và xây dựng thì à, mới và thiết kế đẹp nhé và đây là con à, đường ở khu vực vị trí trước của căn nhà mình này ở đường trước đây chúng ta có xe máy thì à, gia đình mình chúng ta tận dụng ở ngay khu vực chung đây thì chúng ta để xe máy ở khu vực bên ngoài nha quý vị và ở cái căn ngang 4 và sau 10 thì em cũng quay sơ thôi và em chủ yếu là quay cái căn đây thì nó vùng vực và nó nửa hậu đẹp hơn này Đấy, với ngang uh, 3 và độ dài 10m và được nửa hậu 7m nha quý vị Đấy, với à, hai căn nhà đều à, phong thủy những ai thuộc mệnh phong thủy là đông tứ trạch cả nha. Đấy, với à, nam và đông nam nha quý vị. Thì à, căn này à, sẽ được cho chủ thiết kế với một lớp cửa sắt được làm bốn cánh và làm bên ngoài và có thêm à, kính cường lực nha quý vị. Và đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, con đường đi vào này. Con đường này thì à, hiện tại là khoảng à, 2 mét rưỡi và ngay sát bên ngoài đây khoảng à, 10 mét thôi là ra bên ngoài chúng ta sẽ có một cái con hẻm à, xe hơi cũng như là hẻm xe tải và ngay sát với lại mặt tiền đường rồi đường à, trước thì à, chúng ta sẽ có một cái con đường chính nha ở ngay sát bên ngoài của căn nhà mình cách khoảng 3 đến 40 mét thôi là ra khu vực bên ngoài đường chính và đường lớn rồi Đấy, và với ờ, bên trong thì ờ, chúng ta sẽ được ờ, gia chủ tặng những các cái bộ sofa này và có tivi cũng như là có bàn ăn đầy đủ hết nha. Với hai căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi cho hai căn nhà nha quý vị. Nhà thì mới xong và cũng là hoàn công và giấy tờ đầy đủ rồi. Anh chị công chứng và sang tên trong ngày đều được nha quý vị. Và nếu uh, gia đình chúng ta cần uh, gấp nhà trước Tết thì uh, gia đình chúng ta đưa trước cho anh chủ nhà một ít thì uh, à, anh à, uh, chủ nhà sẽ cho quý vị chúng ta dọn vào để uh, đón năm mới xong rồi qua Tết uh, gia đình mình chúng ta công chứng được luôn nha quý vị. Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá là chỉ 5 tỷ 600 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha. Một căn nhà với ngang 3 m và đường sau là nửa hậu uh, 7 m và sâu 10 m nha quý vị. Xây dựng là một trệt và hai lầu với ba phòng ngủ chính và phòng ngủ khá là lớn nha quý vị. Khu vực đằng sau nửa hậu đây thì à, chủ nhà thiết kế với không gian phòng à, bếp này. Đấy, với à, khoảng phòng bếp đằng sau này thì khá là rộng luôn nha quý vị. Với tặng full nội thất đầy đủ hết rồi, có tủ lạnh, rồi bàn ăn, tivi và sofa full nội thất cho gia đình mình rồi. Chúng ta chỉ việc là mua và sách vali về ở thôi. Đấy, với một trong những cặp nhà siêu phẩm rất là đẹp và nửa hậu 7 mét khá là rộng này quý vị, phong thủy rất là tốt nha. Đấy, và với nhà xây mới sổ hồng riêng và đây là toàn bộ những các cái thiết kế bên dưới của căn nhà mình Thì nếu quý vị à, khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm đến <coughs> thì à, vui lòng liên hệ nhắc máy trực tiếp ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị. Và nhà chúng ta thì có 3 phòng ngủ chính và 4 nhà vệ sinh. Khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế và làm mặt đá hoa cương, tay vịn mà gỗ có cam xe và lan can thì được làm bằng sắt nha quý vị. Bên trên đây thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ này và đều có vệ sinh riêng, chỉ có phòng ngủ trên phòng Bên trên thì à, có thêm phòng à, sông hơi nha quý vị và có bồn tắm nằm cũng như là khu vực à, phòng giặt sân phơi nha. Căn nhà này thì nửa hậu rất là đẹp và hai căn đều có giá như nhau là 5 tỷ 6 hết nha quý vị. Đây với thiết kế rất là tuyệt vời. <coughs> cái căn lần bên thì là ngang 4 và sau 10, còn cái căn này thì ngang 3 <coughs> và nửa hậu 7. dài 10 mét nha quý vị. Đấy, với ờ, giá chỉ có 5 tỷ 600 triệu đồng và còn thương lượng mạnh nha. Thì ờ, những ờ, quý vị khách hàng chúng ta xem cảm thấy quan tâm đến và muốn mua cho mình một căn nhà mới và sổ hồng riêng. Uh, xây dựng mới luôn, cặp nhà này thì xây dựng mới luôn nha quý vị. Có sổ hoàn công giấy tờ đầy đủ hết rồi. Công chứng ngay trong ngày được luôn nha các anh chị. Đấy thì liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha. Và di chuyển đến khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ có cái khu vực là sân phơi và khu vực phòng tắm vệ sinh có uh, phòng sông hơi đá nóng này quý vị và bồn tắm nằm lại với căn nhà chỉ có hơn 5 tỷ đồng thôi là gia đình mình có thể là sở hữu ngay một căn nhà rất là đẹp rồi và nằm trên ờ, con đường ờ, rộng lên đến khoảng uh, đường trước nhà của nhà mình thì tầm cỡ khoảng 2 mét rưỡi thôi nha quý vị nhưng mà cách khoảng tầm cỡ 5-10 mét thì ra con đường khá là lớn một con đường rộng lên đến khoảng 6 mét Đấy, thì sẽ hơi đậu ngay sát nhà luôn và đây là khu vực phòng ngủ bên trên, phòng ngủ số 3 của căn nhà mình nha quý vị. Trên đây thì à, phòng ngủ khá là rộng này. Nhà mình thì à, được cái à, bề dài và được nửa hậu nên là thiết kế rất là đẹp nha quý vị.